Ngay lúc này, tại 12 phố mới, thị trấn Quốc Oai tưng mừng khai trường thương hiệu thời trang chi phồng siêu ưu đãi tới 60% toàn bộ sản phẩm, tặng quà tất cả mọi đơn hàng, mũ bảo hiểm, bình nước, móc chìa khóa, áo thun miễn phí với mọi đơn hàng. Nhanh chân ghé chi phồng 12 phố mới, thị trấn Quốc Oai để không bỏ lỡ ưu đãi ngay lúc này, ngay giây phút này. chi phồng ra đời năm 2016, phục vụ hơn 1 triệu khách hàng trên toàn quốc Chi Phong chuyên thiết kế các mặt hàng sơ mi, chân váy công sở, váy đầm, áo dạ, măng tô, đề cao chất liệu, mẫu mã đa dạng, khiến bạn tự tin hơn mỗi ngày. Tất cả đều có tại Chi Phong. Hôm nay chính thức có mặt tại 12 phố mới, thị trấn Quốc Oai, giúp bạn có thêm sự lựa chọn mua sắm thời trang với hàng ngàn sản phẩm ưu đãi, chắc chắn sẽ khiến quý khách hàng hài lòng. Tương mừng khai trường ưu đãi chỉ trong 3 ngày duy nhất. Hãy để Chi Phong tô điểm thêm vẻ đẹp của bạn.